là Phong Cận TV Đẹp trai những hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy các bạn ơi Và hôm nay mình... Uh, hôm nay mình làm gì ta? À quên mất từ nãy giờ mình quên Hôm nay mình sẽ đi ngủ trời trời sáng giờ chăm mấy con heo này mệt cũng chết bạn ơi cho nên thôi đi ngủ <laughs> ê mấy bạn biết sao không tại vì dạo này phong chăm chỉ quá phong nuôi mấy con heo mập u u rồi sắp tới là phong sẽ có thịt heo để làm bánh trưng ăn nè phong sẽ có thịt heo để làm bánh trưng ăn nè cho nên là giờ phong phải gọi là đi nghỉ ngơi xíu <laughs> ê, để sắp tới còn anh còn ăn bánh trưng nữa chứ đúng không ê ok ngủ xíu nào nha đói bụng quá ủa khoan từ từ Mấy bạn ơi, mấy bạn có nghe thấy mùi gì không ta? U, u hình như là mùi thịt nướng mấy bạn ơi Mình đang nghe mùi thịt nướng U thơm quá, ở, ở, ở chỗ nào của ta? Đâu để xuống coi coi hình như có ai đó đang nướng thịt ở dưới đây nè à. <laughs> Thịt nướng thơm quá ở đâu ta? Ơi, ơi cái gì vậy? Ơi, trời Heo ơi, heo, heo con ơi Trời tụi mày có sao không heo con Trời ơi, trời, chạy hết trơn rồi Ủa, mày quá, còn một con, còn một con Đi, đi, đi ra chỗ khác con Ê, đâu, đâu, heo à, Trời chết ba dập lửa dập lửa à, rồi xong luôn rồi mình cũng bị cháy luôn các bạn ơi cái gì vậy trời ơi trời tính ra là tôi mới mua bầy heo mới mà chưa kịp gọi là chưa kịp gọi là nuôi bọn nó mập hơn nữa là mình bị nướng mất tiêu rồi trời ơi bầy heo của tôi bây giờ chỉ còn lại còn có mấy miếng thịt heo các bạn ơi <laughs> khổ quá tại sao tại sao vậy ai ai đã giết bầy heo của tôi <laughs> trời ơi Ủa gì vậy? Con dậy ai? Alo. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa, tôi Phong nhìn ra từ đầu sáng anh đang ngủ trên nhà riêng anh thấy nóng nóng đứt cái cúi xuống cái nguyên cái tầng một nhà nó bị cháy rồi chuẩn bị cháy nguyên cái nhà rồi kìa. Ôi ôi vô vô vô dập, vô dập đi ông nội còn đứng ở la làng nữa. Chả biết đâu ra ngồi tự thấy mắt mắt đất quay xuống thì nóng cháy hết cái nhà alo. Ôi trời nó cháy em luôn nè. Ôi trời mấy bạn ơi, nó chảy mình luôn mấy bạn ơi. À, à chơi chơi ngoài đi, trời có thù có ghét thì nói câu đi đi đốt nhà đây vậy. Trời ơi là trời mấy bạn ơi có chuyện gì vậy Ở, ở trên đây có, có bị cháy không Trời ơi mấy bạn ơi Chưa cháy anh nó cháy chắc nãy giờ anh thành con dịch quay luôn rồi Trời ơi bạn ơi sao tự nhiên nhà mình hết bầy heo của mình bị cháy Sao bây giờ tới lượt nhà của anh dịch bị cháy các bạn ơi Ủa anh dịch có khi nào à, bầy heo của em chết là do nhà nhà nhà nhà dịch bị cháy xong lửa nó lan qua không Mất vậy bây giờ em tính thử coi nếu như mà nhà anh nó cháy nó nướng qua bầy heo của em á Thì cớ gì mà mấy cây ở đây nó vẫn xanh tốt như này Ừ ha tính ra nếu vậy thì mấy cây xung quanh cũng phải bị cháy luôn chứ Ủa mà cây À nhau của nhà em nó cháy rồi nó chạy qua nhà anh nó thành đốt nhà anh không Tào lao mấy con heo của em nó bị nhốt trong chuồng mà sao chạy vào nhà anh nó làm cháy nhà anh được Tào lao Ê Ừ mà khoan khoan em nói dịch nghe nè Ồ trời ơi bạn ơi Có khi nào À đúng rồi Có khi nào là là là dịch gọi là dịch dịch <laughs> Cứu nha Ồ. Trời ơi nhà tôi Cái gì xem cái gì vậy xem cho ơi dập dập dập dập lửa dập lửa dập lửa dập lửa từ sáng tôi chưa ăn được miếng cơm đâu tôi đi sữa không em à, trời ơi con trà sữa của tôi cháy hết sữa rồi <laughs> Ủa vậy đây, sữa cháy được hả anh? Anh đang lót não mất một lúc để anh hiểu được vấn đề này làm cho sữa. Ờ, làm sữa bốc hơi á Dạ, sữa nó cháy làm sữa bị theo, hiểu không? À, ok, ok <laughs> Trời ơi mấy bạn ơi Sao tự nhiên hôm nay trong làng mình gặp nhiều chuyện xảy ra quá vậy Hết nhà mình bị cháy Đến nhà dịch bị cháy Xong bây giờ đến nhà xiêm bị cháy luôn Rồi trời à. Cái gì vậy Cái gì vậy à, Anh vừa mới đưa con Lu đi bệnh viện ông ơi Không biết nào trên mất dạy Đem con Lu quanh đi Đốt xong vợ gụng chuối hết lông rồi Giờ thành Lu không lông rồi Trời <laughs> cái gì Trời ơi mấy bạn ơi con lưu nhà của anh của anh rô cũng bị người ta đem đi gọi là thiêu luôn bạn ơi cũng bị gọi là cháy rụng hết lông luôn giờ nhập viện luôn rồi trời trời ủa rồi anh nó có sao không nó có bị gì không giờ đó từ lu lu mặt hẹo lu một lần à, lu chuỗi long rồi <laughs> Ê, trời ơi mọi người có biết gì không không chỉ là nhà của rô rồi à, có con lu nó bị cháy đâu nha mà ngay cả nhà của em nè mấy con heo của em nó cũng bị cháy thành thịt heo luôn <laughs> Ê, trả đâu vậy cho thì miếng rồi trả đây Ê, thịt heo này là thịt heo của mấy con heo nhà em em phải đem đi chôn chứ không ai được ăn hết đây đây nè dạ, Ủa, tự thì ngon rồi không ăn để phí trời ok ngoài em ra không ai được ăn hết mất nhà cách làm sao làm sao có thể gọi là cùng một lúc mà bốn nhà của bố tụi mình lại bị cháy một cách vô lý như vậy được phải có nguyên nhân chứ đúng không ừ đúng ừ. rồi mấy bạn ơi mấy bạn fan có suy nghĩ giống mình không là có một kẻ xấu rồi đó muốn hãm hại muốn biến anh dịch thành dịch quay muốn biến mình thành cá heo quay muốn biến siro thành chó quay và muốn biến thôi quay <laughs> và à quên sói quay và muốn biến simi thành gấu quay các bạn ơi chắc chắn là như vậy rồi à. đúng là một cái kẻ ác độc mà hey, thôi bây giờ thế này đi em nghĩ rằng chúng ta cần phải về lại căn cứ bí mật để xem lại camera để xem coi trong làng này ai đã đốt nhà anh em chúng ta hiểu không ok đi đi đi, đi. Anh em tứ trụ siêu nhân Về căn cứ bí mật nào Điều tra tên tội phạm này mới được Rồi ok vô căn cứ bí mật đây nào mọi người ơi Bùm Trời ơi Ok ok Hey, xin giới thiệu với những bạn nào mà chưa xem gọi là siêu nhân tứ trụ tập nào mà mới xem tập này Thì xin giới thiệu với anh em, đây chính là căn cứ bí mật của siêu nhân tứ trụ mọi người ạ à. Đó, thấy ngầu chưa, thấy đẹp chưa Ở chỗ này các bạn coi nè, có bốn cái nút vàng luôn Đó, nhìn xịn sò chứ <laughs> Ok, à mà khoan, chết từ nãy giờ mình vô để mình làm gì ta quên chứ okay. À quên nhớ, nhớ, nhớ, nhớ Nhớ nhớ rồi em nói rô nghe nè bây giờ rô lại rô kiểm tra camera coi để coi coi có ai là thủ phạm để đốt nhà của anh em mình đi kiểm tra đi đâu Trời ơi, hôm trước hôm trước anh có dự cảm không lành rồi Anh lắp camera khắp làng rồi, cũng may nha Ok, kiểm tra đi Đó, nếu như bạn không biết Thì ở trong làng của bọn mình được lắp được lắp đặt đầy đủ rất là nhiều camera luôn bất cứ chỗ nào cũng có camera hết kể cả toilet của dịch cũng có camera luôn ờ. để phát hiện có cái yêu quái trong toilet không trời đất ơi xíu à giỡn xíu mà ủa mà rồi rồi có phát hiện có con yêu quái xuất hiện trong làng không Trời anh chưa phát hiện ra được gì hết ngoài trường trên đường đèn đỏ em ơi Không gì tào lao Trời ơi, Dịch dịch chạy xe vượt đèn đỏ nha Sido phát hiện ra kìa phạt 500k Không anh đâu, có vượt đèn đỏ đâu Hỏi gì anh ơi có cái này lạ lắm ơi, tôi thấy ngọn lửa biết di chuyển ta Gì? Ngọn lửa biết di chuyển hả? Tào làm gì trên đời này có ngọn lửa nó biết di chuyển dễ giận mà Đâu coi Ủa? Nè Trời không không em em nghĩ là ngọn lửa biết di chuyển chắc là lỗi game á chứ trên đời này làm gì có một cái ngọn lửa mà nó biết di chuyển được Thôi vậy chắc là cái này là không phải do yêu quái hay là kẻ xấu nào làm đâu Cái này chắc chắn là do anh em mình làm rồi Tập hợp vô, tập hợp vô Ai về nhà, ai ai về chỗ của người nãy Rồi tập hợp nè Bây giờ nha, em sẽ thử gọi là suy nghĩ thử nha à, Nếu như mà nói về người thích nấu ăn nhất ở trong nhóm tụi mình Thì chắc chắn là anh Dịch rồi Anh Dịch là người rất là thích nấu ăn Cho nên em nghĩ rằng anh Dịch chính là người nấu ăn mà quên tắt bếp ga Cho nên nó cháy nhà đúng không xạo lắm bạn tính ra là hôm bữa là ăn nấu ăn là nhưng mà do là dạo gần đây á em biết không mùa dịch bệnh ăn đâu có ra ngoài mua được đồ ăn đâu anh ăn mì gói không mà mà mì gói thì anh chỉ cần đổ nước sôi vô thôi ủa vậy hả ồ oh. ừ à vậy chắc chắn là sim rồi sim simi nấu simi nấu trà sữa sim simi không tắt bếp ga cho nên nó cháy đúng không đúng rồi ủa gì ông nội tôi làm sữa tôi nhập gọi là sữa về xong tôi khỏe thôi chứ ai đi nấu sữa lên trời ơi không phải tôi không phải xem hả vậy ờ. à, à vậy chắc chắn là rô rồi chắc chắn là rô rồi trong nhà rô có nuôi một cái con chó tên là lu con chó này nó quậy lắm chắc chắn là nó đi nó đốt pháo cho nên là gọi là bị cháy làng nè đúng không <laughs> trời ơi vậy đâu con chó nhà tao là một con chó văn minh văn hóa có học thức tốt nghiệp trường đại học ăn hàng nữa không nó là một con chó rất tinh điều và rất lịch sự nó biết là nhà nước của chúng ta cấm đốt pháo đó là bị đốt pháo mày ừ ha ô cái gì ghê vậy con chó nhà anh mà nó có bằng đại học luôn ghê ghê ghê ôi tao thấy mày trời ơi trời vậy rốt cuộc ai là người đã phá hoại ngôi làng của mình rốt cuộc ai là người đã đốt ngôi làng của mình mấy bạn ơi mấy bạn thử thử đoán xem coi ai là người đã đốt thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha trời ơi trời sao mà nó nguy hiểm quá vậy ta ủa cái gì vậy cái gì vậy ui có báo động ui có báo động có báo động ủa, à Trời ơi, có báo động mấy bạn ơi. Vậy là có yêu quái xuất hiện rồi. Trời trời trời. Trời ơi, trời bọn mình đang bàn chuyện mà tiên yêu quái xuất hiện. Tội ghê luôn á. Thôi anh em siêu nhân tới trụ tập hợp tập hợp. Đi giết yêu quái nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Hey, trời ơi là trời đang đi kiếm cái thằng trẻ trâu mà phá hoại làng của mình thì bỗng nhiên yêu quái xuất hiện các bạn ơi. Bực bội ghê luôn á. Đây coi con yêu quái nào mà láo vậy ta. Nhảy nhảy nhảy nhảy. Ôi. Đó, ok. Vô đây vô đây em. Con gì đỏ lạc kìa Phong ơi. Ôi. Trời ơi. Mấy bạn ơi, Hóa ra là một con yêu quái đỏ lè đỏ lét Trời trời trời trời Ủa mà khoan Vậy ta con yêu quái này là yêu quái hệ gì mà nhìn nó lạ vậy Nó bay qua bay lại kìa Trời ơi Nhìn qua là cũng biết rồi Con yêu quái này chắc chắn là một con yêu quái hệ bánh kem Trời ơi tào lao Tào lao Trời ơi Gì mà yêu quái hệ bánh kem nó sao? cái con tôi biết nó là hệ nuôi dẻ Nhìn nó như cái nuôi dẻ không? nuôi dẻ cái gì? Rõ ràng đây là con bánh kem nè Ở trên bánh kem người ta có cầm mấy cái đèn cầy xong người ta hát lên bài Happy birthday to you Happy lao, Ông Tào Lao ông nội Trời trời Em nhìn thấy nó thôi là em đã biết rồi Nó chính là yêu quái KFC sao không tại vì em nào tại vì em nhìn nó giống miếng kfc quá trời <laughs> nhìn ghê chết đi được này á hình như anh nhìn con quen nó không phải kfc không phải nùi dẻo cũng không phải bánh kem đâu nó là gì nó là hình như là cái gì đó nó giống như lửa lửa hay sao em thử vô em em em em em thử coi lửa hả lửa hả thôi thôi mệt quá hỏi nó thử tới hỏi anh em mình anh em mình từ nãy giờ có đoán mò hoài anh em mình hỏi nó luôn đi quay coi yêu quái kia coi yêu quái xấu với hành tinh kia ngươi là yêu quái gì đó <laughs> Ta xin tự giới thiệu Ta chính là quái vật lửa à vậy là em đoán đúng rồi mọi người nộp cho em 500k nhanh lên nhanh lên em đoán đúng rồi mất dạ. dạy dạ, con quái vật không lo quấn lộn đi lại còn đòi 500k à quên quên quên quên quên <laughs> quên quên nhầm nhầm trời các bạn ơi riết rồi mình chơi chung dịch riết rồi mình tệ nạn quá không được được không được các bạn đừng học đừng học theo dịch nha đừng học theo dịch nha <laughs> ok không được không được à quay cái con yêu quái kìa ta nói cho ngươi biết nè tại sao mà ngươi lại xuất hiện trong làng ngươi có biết đây là trường học không ngươi xuất hiện trong đây rồi ngươi phá hoại trường học rồi mấy em học sinh sao đi học được hả trời ơi tao sợ quá ta sợ quá sợ Mục quá, đích của quá. ta xuất hiện ở cái làng này Thì là phá để phá làng Mà phá làng ở trong đây lại có trường học Trời ơi xịn quá luôn Tiện thể phá luôn cả trường luôn Trời ơi con yêu quái này luôn trường học kìa ba Nó đòi phá trường học luôn kìa bạn ơi Mấy bạn có biết không Trường học là nhà cô giáo thầy giáo chính là cha mẹ thứ hai của chúng ta Quá vậy mà con yêu quái này nó dám phá trường học mình phải tiêu diệt nó thôi các bạn ơi ê đúng rồi ủa gì anh thôi hả sao thấy cái bài heo kia quen quen mày đâu bầy heo nào quan luôn á <gasps> ôi để lại xem coi trời ơi trời mọi người ơi đây đây đây là bầy heo đây là bầy heo ở ở ở nhà mình mà mình vẫn còn nhớ nha bởi vì trên cái đít của con heo mình đã khắc cho nó lên một hình trái tim ở sau đít con heo mình thấy ở đít con heo có hình trái tim lại chơi khắc đít heo luôn tao tao người ta đánh dấu đi tao biết là con bầy heo này là heo là heo của người ta mà ơi cái con quái vật kia sao mày dám bắt cóc mấy bé heo của tao <laughs> cái bầy heo á mà ngươi để trước nhà á là ta giả danh á ta giả dạng á chứ bầy heo đấy có phải của ngươi đâu đây mới là bầy heo thật của ngươi và ngươi biết để làm gì không tất nhiên là bắt cóc tống tiền rồi <laughs> trời ơi trời Ngươi dám bắt bầy heo của ta để tống tiền ta hả? Ta nói người biết ta nghèo nhất heo hero team cho nên không có tiền đâu, đừng hòng tống tiền ta. <laughs> Nhưng mà thôi, không nói nhiều nữa. Bây giờ anh em xuyên nhân tứ trụ bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi từ nãy đến giờ bọn ta đứng nói chuyện với ngươi nhiều bọn ta cũng mỏi miệng nhức răng lắm rồi bây giờ thì anh em cứ trụ lôi vũ khí ra nào lôi vũ khí ra anh em dạ Vô theo tình với tinh hình Bánh mì siêu cấp Bánh mì cái đầu ông có Lấy cái búa ra siêu cấp Ok Rồi Anh em siêu nhân tới trụ Chuẩn bị Biến hình Và siêu nhân tứ trụ đã biến thành siêu nhân gọi là có bộ giáp siêu ngầu ấy bạn ơi Bạn thấy ngầu không? Nếu thấy ngầu nhớ để lại một like nha Ok rồi coi yêu quái Bây giờ bọn ta đã biến thành siêu nhân rồi nè Bọn ta bây giờ đang có trên người một bộ giáp cực kỳ cứng cáp Ta sẽ không sợ ngọn lửa của ngươi đâu Sido, Simi, tiến lên ừ, Tiến lên Ủa cái gì vậy? trời ơi là trời siêu nhân cái kiểu gì mà mới phun có cục lửa à chạy rồi à, mấy ông trời ơi kiểu gì mày vậy mày lên đi trời ơi mọi người chơi này là mọi người sai sát rồi mọi người phải tìm cách chiến lược chiến lao lên đánh nó có thằng nào đâm đầu bếp ga không quá trời ơi ơi con yêu quái lửa kia mày chỉ biết phun lửa thôi hả mày có làm gì hơn được không <laughs> trời ơi nhưng mà một mình ta biết phun lửa là vấn đề là ta không chỉ có một ngọn lửa mà ta có rất rất rất là nhiều ngọn lửa ô ô trời chạy dịch đây chạy ra ngoài anh đứng trong đó làm gì vậy ôi nó chơi anh biết rồi anh tìm vịt quay luôn nào cái đầu xanh rồi ôi trời simi hồi máu với dịch nhanh lên simi trời hồi máu nhanh trời bút vô cái mông anh này trời chạy mông rồi trời ơi trời ơi mọi người ơi con yêu quái này nó biết phun lửa mà nó phun nhiều lửa bạn ơi làm sao mình tiến lại gần nó được đây dịch đây anh có cách nào không dịch trời anh có cách rồi bây giờ mình chạy về nhà lấy mỗi đứa một cái bìa khỏi xịt toilet luôn xịt đâu tào lao cái lửa này là lửa yêu quái anh chứ phải lửa bình thường đâu mà mình có thể mình lấy nước mình mình tạt được bây giờ anh, anh không tạo nước thì bây giờ mình dập đưa dập lửa luôn bây giờ anh có cách hay hay là bây giờ nhá anh sẽ làm một kế hoạch đó là anh sẽ biến thành người khổng lồ mà lấy lúc anh khổng lồ ấy chân anh to lắm rồi anh lấy chân anh đạp vào lửa của nó là dập được rồi ồ hợp lý hợp lý hợp lý quay cái con kia cái con kia mày giỏi phun lửa thêm lần nữa coi mà tao không sợ mày đâu không mày đây nè nè nè nè nè nè nè nè nè rồi hay gì đây ơi Ôi, đi anh nhiên nhìn nhìn nhìn gặp và nhìn gặp và nhìn gặp ai làm mỗi lỗ một lần nữa. Hay quá, dập dập dập lửa, dập lửa đi anh. Dập lửa đây, dập lửa đây. Dập. Mày mày mày. Ui ui ui dập dập không được không được. Ui ui mày mày mày. Ui dập kỳ vậy? Ui ui ui ui. Khó là Ui ui dập dập. Ui ôi cháy của lão luôn. Ui ui ui. Trời ơi là trời mấy bạn ơi. Siêu nhân kiểu gì mà dập có ngọn lửa thôi mà cháy hết bộ quần áo luôn rồi xong dịch từ đây không còn quần áo nữa. Cho anh cười chua rồi. đâu simi đâu xem simi xem simi che mắt lại xem simi che xem xem simi che che che che che che mắt lại không không không không không được nhìn cảnh này ơi dịch ơi anh có thấy con gái chỗ này không mà dịch làm gì mà dịch bị biến mất hết bộ đồ vậy bị mất hết gì đây nó nó che hết quần áo rồi bây giờ mày về nhà lấy lại bộ khăn này đồ thanh rồi đi về lấy lại chiếc đồ mà không ơi rút không ơi không ơi rút rút rút trời ơi chạy cái gì chạy hết trơn vậy ủa sim ơi thôi sim sim sim sim về đi sim mình nghĩ rằng sim đã bị sang chấn tâm lý rồi vậy sim à, là trời Mấy bạn ơi Sao mà siêu nhân tứ trụ càng lúc càng lúc Mình càng thấy càng tấu hài các bạn ơi Trời ơi trời Simmy với Siro thì lao lên quýnh không lại con quái vật Còn ông dịch ông biến thành khổng lồ xong Ông dập lửa cái kiểu gì mà lửa cháy hết bộ quần áo cả, ông thấy là ông rồi là không còn quần áo mặc luôn Trời ơi cái gì kỳ vậy Hả Chẳng lẽ ngọn lửa con này nó khỏe đến nỗi mà nó có thể phá hủy được, được luôn cả bộ giáp siêu cứng cáp của mình sao ừ. Ôi quái lửa kìa Bây giờ là chỉ còn có mình tái người thôi Bây giờ hai đứa mình solo đi Solo một một như hai thằng đàn ông này chơi không Đấy solo á Bây giờ chỉ còn mình ta với người Việc thì ta phải solo với người Trong khi mục đích của ta là gì Phá làng Phá xóm đây là cái ngôi trường này thì tạm biệt nhá Phá làng thôi Ê. Thì cái đống heo của người ta cũng cho cháy lắm luôn Phá Ê. Ê, Không được Không được được Dừng lại Dừng lại trời Rồi xong Trời ơi Dập Trời ơi dập lửa dập lửa dập lửa Trời ơi có chừng cháy hết trường học bây giờ Trời ơi chết rồi Coi quay đừng một con còn một con heo ơi tỉnh dậy đi tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa ôi chạy đâu ôi có sao không có sao không bình tĩnh bình tĩnh heo bình tĩnh đứng im đứng im đứng im đi à, à, à, anh thổi anh thổi anh thổi cho cho cho, tắt lửa nha tắt lửa tắt lửa phu phu phu tắt lửa rồi trời ơi bé heo cuối cùng cũng đi luôn rồi bé bạc ơi khô quá mà ôi còn trường học quên quên còn trường học nữa mình chưa mình mình chưa dập lửa ui trời ơi có con yêu quái mất lại đây trời ơi trời nó không những đốt nhà mình đốt nhà dịch đốt nhà sim mà bây giờ còn đốt lên cái trường học luôn rồi xong cháy nát toét luôn rồi còn cách nào để cứu nữa đâu trời ơi trời Ây, mấy bạn ơi khổ quá à. con yêu quái này nó khỏe quá bạn ơi nó chỉ cần phun một ngọn lửa thôi là bộ giáp của anh em bọn mình biến mất luôn rồi nó phun một ngọn lửa thôi là nguyên cái trường này cháy luôn các bạn ơi chết rồi giờ sao đây trong khi bây giờ anh em bọn mình thì quýnh không lại nó Mấy bạn có biết cách nào để tiêu diệt được nó không? Mấy bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha Chứ bây giờ mình không biết cách nào hết các bạn ơi hey. Thôi bây giờ mình nghĩ rằng mình phải kiếm mèo Simi Mình kêu mèo Simi gọi là biến cho ngôi trường học này quay trở lại bình thường mới được Cũng may là Simi biết phép thuật các bạn Không thôi là ngôi trường này mà bị cháy cái là mấy em học sinh không còn trường học để đi học đâu